Và nội dung đầu tiên, mời em cùng với thầy và toleha.vn chúng ta đến với phần 1 nhỏ. Đó là phản ứng của este diễn ra ở cái nhóm chức. Nhóm chức ở đây chúng ta xét chính là nhóm COO. Được chưa? Thầy đang hướng dẫn các em là chúng ta xét tính chất hóa học của este đơn chức. Sau này những bài tập về este đa chức thì các em cũng sẽ tư duy tương tự. Các em hiểu chưa? Đầu tiên, chúng ta xét đây là phản thủy phân đã với pháng thủy phân thì các este nó sẽ bị thủy phân cả trong môi trường axit và cả trong môi trường kiềm. kiềm nhá. Cái liên kết CO này nó sẽ bị tấn công cả trong môi trường axit và cả trong môi trường kiềm. Chúng ta sẽ xét đối với lại môi trường axit trước. Phản thủy phân trong môi trường axit. Thầy xếp với este đơn giản là RCOOR phẩy cộng với HOH thì sản, cái phản ứng này cần có nhiệt độ và xúc tác là axit H24 loãng. Sản phẩm sẽ sinh ra là gì? Sản phẩm nó sẽ là RCOH cộng với lại R phẩy OH. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em là chúng ta viết cái cơ chế phản ứng như thế nào. Phản ứng thủy phân phản ứng thủy phân este trong môi trường axit. Trong môi trường axit hay chúng ta có thể viết là trong môi trường H cộng kèm nhé. Môi trường H cộng. Chúng ta xét với trường hợp este đơn giản nhất đó là este đơn trước rồi RCO OR phải. Đúng không? Cộng với lại gì? Cộng với lại HOH. Xúc tác là H cộng. Thầy viết mũi tên một chiều, lát thầy sẽ giải thích tại sao ở kia là mũi tên hai chiều. Bây giờ cơ chế phản ứng đơn giản như sau. Trong môi trường axit tức là dưới tác dụng của axit này, đúng không? Thì cái liên kết CO này nó bị cắt đứt ra. Và đồng thời cái anh HOH này nó cũng cắt đứt ra. Ok cho em? Và khi đó cái anh OH này nó sẽ thay thế cho cái anh OR phẩy này. Được chưa? Nó thay thế anh OR phẩy nó sẽ đi vào đây. Nó sẽ đi vào thì tôi sẽ được một cái chất mới đó là RCO đúng không? Thêm anh OH vào thôi. Tức là thay thế anh OR phải bằng anh OH. Các em hiểu chưa? Và OR phải này tách ra kết hợp với H này, tôi sẽ được là R phải OH. R phải OH. Đó. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là những cái sản phẩm ở trong phản este à, thủy phân este này là gì em nhá. Trước tiên cái chất ban đầu